sáng ngời hà tình giờ nghìn chung mây suối xuyên tình ai viết lên lời ca hạ thu nhớ ca sao không còn có nhân xưa vẫn chờ